Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em à, một cái món đồ chơi mới và hướng dẫn anh em cách áp dụng vào sân chơi em đến sân chơi của người ta nắp đĩa cuộn hột của người ta để em vẫn có thể giành được chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho em cái nắp chợ này cái đĩa chợ này và một số cuộn hột chợ này lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ nhé lưu ý với món đồ chơi này em có thể áp dụng trên mọi hột tài xỉu hột trọ hay hột công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé Đấy, thì anh em đi chơi em chỉ cần à, mang cho tôi một cái máy báo dung này và đi kèm nó là một à, lọ sáp cảm ứng báo dung Đấy, cách chơi rất là đơn giản thôi em chỉ cần là khéo léo này bôi một chút thuốc sát từ cảm ứng vào đầu tay này Đấy, em xoa đều đầu tay như này em có thể là à, bôi trước 5 đến 10 phút đều được em nhé Đấy, sau đó là anh em chạm vào ba hộp của người ta thì lưu ý nhé trong cái lúc mà anh em à, kiểm tra hộp tết thì em khéo nhó anh em chạm vào hộp của người ta đấy sau khi anh em đã chạm cái sắt từ cảm ứng này vào hộp người ta nó sẽ bám chặt trên bề hộp đấy và nó kết nối với một máy báo dung đây thì cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn nhé đấy nó bằng hộp quẹt đây em có thể dễ dàng ngụy trang vào trong người máy này thì được sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin thì em tự thay pin cho tôi đấy khoảng cách từ máy tới bộ hột đó là 3 mét đổ lại anh em không nên ngồi quá xa em nhé thì cái thuốc sát từ cẩn này nó là 100% là không tan đấy cho người ta thử nâng châm này xoay đèn này hay ngâm nước muối hay là đưa các máy già vào không thể già được em nhé thì tôi sẽ thử nâm châm cho anh em này đây trên tay tôi thanh nâm châm trắng nhé nâm châm trắng rất hít anh em đấy. đấy không hít nhé đĩa của tôi cũng hoàn toàn bình thường nhé đặt nắp đây hoàn toàn bình thường nếu nó là đồ không chuyện đấy là nó sẽ lâm châm sẽ hít luôn anh em ạ đây em nhìn rõ đấy tôi sẽ soi đều sáu mặt cho anh em này đấy hoàn toàn là bình thường nhé đấy tôi đã bôi thuốc ờ, sát từ cảm ứng vào đấy không để lại bất cứ tăng tích gì nhé lưu ý cho người ta kiểm tra thoải mái đấy hột là hột của người ta anh em nhé em chỉ cần là ờ, bôi sát từ cảm ứng vào cho tôi là được ok đĩa soi xuyên nhé nắp cũng vậy đây ok nhé đấy tí nữa tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ ngâm ba hột này vào cho anh em thấy được cái ba hột sau khi bôi sáp từ cẩn vào nó vẫn nổi hoàn toàn bình thường cách chơi rất đơn giản thôi nhé đấy, em chỉ cần bật máy lên này và để sát lên da thịt mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó em nhé thì ngay sau đây tôi sẽ nắp và hướng dẫn anh em luôn em lưu ý này máy báo một rung anh em mới xỉu máy báo hai rung anh em tài như thế này đây máy báo một chung anh em hãy xíu tôi nhá xíu này xíu này bảy nút ok Đấy, sân chơi người ta sóc giạc đều được không ảnh hưởng gì em nhé máy vẫn báo hoàn bình thường thì đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé như thế này đây máy báo hai dung anh em hãy tài tôi tài này 11 nút ok lưu ý là không có một cái thiết bị nào hay một cái máy nào có thể dò ra phát hiện ra em nhé Đấy, nên anh cứ yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi chỉ cần là bôi một chút sát từ cả ứng vào và khéo léo chạm tay vào ba hột của người ta là ok máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 11 nút ok nhé Đấy. máy này thì rung rất là êm đây tôi, tôi cầm trên tay nhé không hề phát ra tiếng động hay tiếng kêu gì nhé nên em cứ yên tâm em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo một dung anh em đánh xỉu của tôi xíu này 6 nút ok đây tôi sẽ để ở đây để em cùng cảm nhận cái nhìn dung với tôi anh em nhé lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài sắp xong hai ba giây là máy đã báo dung cho em biết nhé máy báo hai dung đây anh em anh tài tôi tài này ok 11 nút nhé Đấy, khẳng định với em không để lại bất cứ tăng tích gì sau khi anh em bôi sắt từ cả cũng vào hột đấy đấy là cho người ta kiểm tra thoải mái thử ngâm châm này xoay đèn hay ngâm nước muối hay đưa máy già vào không thể phát hiện được anh nhé máy báo một rung đây anh em ấy xỉu của tôi xỉu này bốn nút ok thì đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhé anh em quan tâm và liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em ngoài ra cơ sở tôi còn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná game hack trên điện thoại anh em cần những liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này 12 nút đây tôi sẽ ngâm hột đây đây em nhìn chưa hột nổi hoàn toàn bình thường đấy em nhé đấy anh em quan tâm tới cái bộ đồ này có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video